Những câu chuyện giáo dục về đức hạnh Hiếu Để Trung Tính liêm sĩ câu chuyện về đàn trương lý thị xin ăn nuôi mẹ chồng đời nhà đường có nàng tên trương lý thị còn gọi là hóa bạc. lúc tuổi còn trẻ chồng đã qua đời nàng mỗi ngày nhiều người mẹ chồng bị mù đi xin ăn Trải qua bao gian khổ phụng dưỡng chồng Mẹ chồng qua đời rồi Trương Lý Thị xuất gia làm ni Nương tử Ta bệnh mấy ngày qua Làm khổ cho nàng quá Tướng công Chỉ cần chàng ở bên thiếp Không sợ gì hết Không sợ gì cả Nhưng mà ta Ta e rằng không thể cùng nàng bầu bạn lâu được Tướng công Nương tử Mệnh của ta ta biết Tướng công Nương tử Nàng hãy hứa với ta một việc Tướng công Thiếp đồng ý Nếu ta đi rồi Nàng hãy thay ta chăm sóc mẹ Được không Tướng công Sao chàng lại nói những lời này Chàng sẽ không sao đâu Không đâu Nương tử đừng đau lòng Ai cũng có ngày này mà Nương tử nàng hứa với ta được không Thiếp hứa Thiếp đồng ý Thiếp sẽ hết lòng hiếu kính mẹ Thưa ông, chàng hãy yên tâm Sao hôm nay lại ăn cháo vậy? cái này có thể ăn no không? Thưa mẹ, nhà sắp hết gạo, chỉ đủ vài bữa cháo thôi à. Hay đứa con trai khổ mệt của mẹ Sao con ra đi sớm vậy Con để mẹ ở lại không lo Mẹ làm sao sống đây Mẹ Mẹ ăn một ít đi Người mất rồi không sống lại được Sức khỏe là quan trọng Nói sao mà nghe dễ dàng như vậy Ôi đứa con trai tội nghiệp của ta Mẹ Mở cửa Nhanh lên mở mở cửa Mẹ con đi xem thử Mở cửa nhanh lên Các các các ông là Bọn ta đến đòi nợ Trương Lý Thị Tiền của cô thiếu để trả đi thôi Chú lão già Ông xem có thể cho khất vài ngày được không Không được Lần trước niệm tình chồng cô chết Mù chứ xanh cỏ Đã cho khất hai tháng rồi Bây giờ kỳ hạn đã đến Hãy mau trả tiền đi Chú lão gia, ông xem trong nhà thứ gì có thể bán đều đã bán cả rồi. Thật tình không biết lấy đâu ra tiền để trả lại cho ông. Điều này ta không quan tâm. Cho cô thêm hai ngày nữa. Trong vòng hai ngày nếu như không có tiền đưa, lão gia sẽ tịch thu căn nhà. Chúng ta đi. Cái gì? Ngươi đã đem cầm căn nhà rồi ư? Mẹ, con con cũng là bất đắc dĩ Bất đắc dĩ Việc lớn như vậy mà ngươi không thương lượng với ta Tự ý quyết định Ngươi là đứa con phá của Trường già tại sao lại lấy về một người con dâu như thế chứ Mẹ, mẹ đừng nổi giận Bệnh của tướng công lâu ngày không khỏi Trong nhà cũng không còn thứ gì đáng giá Nên con đành đem khế ước căn nhà đi cầm vay một ít bạc Vốn nghĩ bệnh tình của tướng công sẽ khỏi Có thể kiếm tiền từ từ chuộc lại Nào ngờ Nào ngờ Nào ngờ ngươi không lo được Để bà mẹ chồng như ta ngày nay Ngay cả nhà cũng không có mà ở Mẹ con thiệt không có ý đó à Hừm, dù sao đi nữa ta cũng không thể giao cái nhà này được Đây là nhà của ta Không ai có thể đuổi ta ra khỏi nhà được Thưa mẹ, để con nghĩ cách à tạo ra tội gì vậy? Mẹ, chúng ta đi thôi, đây đã không còn là nhà của chúng ta nữa rồi. Đều là do ngươi. Nếu không vì ngươi đem nhà đi cầm thì bà mẹ chồng này đã không phải bị có nhà mà không thể về được. Mẹ, là con đã sai. Nếu mẹ tức giận thì hãy đánh con một trận đi ạ. À. Mẹ, mẹ, mẹ bỏ đi đâu vậy? Không cần người lo Mẹ, có chân Mẹ Mẹ, nhìn xem phía trước có ngôi miếu Mẹ, chúng ta hãy ở lại đây Có thể vừa tránh gió vừa tránh mưa Con trai ơi, con trai đáng thương của mẹ Mưa lớn như vậy sẽ không làm con ướt chứ Con ơi, mẹ Trời hôm nay vì sao vẫn chưa sáng vậy Mẹ à Trời đã sáng bạch rồi ạ à. Hả Mắt của ta Mẹ Ôi Mắt của tôi Mắt của tôi mù rồi Mẹ ơi Mẹ Không cần kêu lớn như vậy đâu Mắt của ta đã mù nhưng tay ta không biết Mẹ Mẹ nhìn xem Hôm nay con lại nhận được rất nhiều công việc thiêu thùa Ta không nhìn thấy Mẹ Đợi sau khi con làm xong những món hàng thiêu này Sẽ có tiền đưa mẹ đi khám mắt Ta không có phúc như thế đâu Mẹ, mẹ đói chưa ạ? À? Để con làm cơm cho mẹ Ngươi đừng giả vờ giả vịt nữa Cho dù ta đói chết cũng không cần ngươi nuôi đâu Mẹ, mẹ muốn đi đâu vậy? Đi xin ăn Mẹ, sao mẹ lại khổ như vậy? Đừng đi theo ta nữa Cảm ơn, cảm ơn. Tước công, chàng nhìn xem hạt giống của hoa bồ công anh có thể theo gió bay đi đấy Đúng vậy, bồ công anh bất luận bị thổi đi đến đi đâu Đều có thể rón gió nở hoa Chỉ cần có đất là có thể rơi xuống bọc rễ Ồ, oh, cô nương xinh đẹp như thế này Vì sao lại ngồi cạnh một lõ ăn mài vậy Mau đứng lên đi Đừng động vào tôi Tôi là ăn xin Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc Bà già Đây là con gái của bà sao Tặng bà 10 lạng bạc Bà nhận đi Con gái của bà thuộc về ta Bà yên tâm đi Ta sẽ không xử tệ với nó đâu Cầm lại bạc của ông đi Hả Cầm lại bạc của ông đi Ồ Bà già ăn xin này Không biết nhận lòng tốt gì cả Cô nương à Mấy tấm vải lụa này Cô hãy lấy may quần áo đi Quần áo của cô xem ra đã cũ rách rồi Không tương xứng với dáng vẻ của cô đâu Cảm ơn công tử Tiểu nữ bất tài không dám hưởng lộc Công tử hãy đem tặng người khác đi <laughs> Người ăn xin này thật có cốt cách Đúng vậy chứ còn gì nữa Thật là hiếm có, hiếm có Âm chẳng qua là nhất thời tham luyến nhan sắc của tôi Tôi thà nguyện theo mẹ chồng đi xin ăn chết đói Chứ không lấy tiền ông đâu Cảm ơn lòng tốt Mẹ, mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ ơi, mẹ ơi Trương Công Tử Ngài xem nơi này không có chỗ để cho các ngài ngồi Trương Công Tử Mấy ngày này thiệt thòi cho ngài quá Nếu không thì mẹ con tôi đã Đừng đau lòng nữa Vừa rồi đại phu chẳng phải đã nói rồi sao Mắt của bà cụ mặc dù nhất thời Chưa có cách điều trị Nhưng sức khỏe không bị sao Sau này không được xin ăn qua ngày Ở trên đường nữa Nhưng mà chúng tôi Điều này không lo Nàng hãy cầm lấy ít bạc này mua thức ăn cho bà cụ đi Cái này không được Có gì không được chứ Nàng và ta đều tình cờ gặp mặt Cũng xem như có duyên rồi Huống hồ nhà chồng của nàng có cùng họ trương với ta Một nét bút đâu có thể đọc viết ra hai chữ trương được chứ Cái này Nàng đừng từ chối nữa Ai cũng có lúc quy nan mà Hôm nay thời giờ không còn sớm nữa Ta xin cáo từ trước Ngày khác sẽ đến thăm bá mẫu Cảm ơn Trương Công Tử Mẹ Mẹ đã đỡ chút nào chưa Ừ Khỏe nhiều rồi Thưa mẹ Vừa rồi vị Trương Công Tử đó lại đến thăm mẹ Còn để lại một ít thức ăn và ngân lượng à, Ờ Trên đời vẫn còn có người tốt vậy sao Làm sao báo đáp người ta đây Mẹ Chỉ cần mẹ khỏe sau này con sẽ thiêu thùa kiếm tiền trả lại cho ông ấy ờ. ờ Dạ, bá mẫu, con xin cáo từ Ồ, ờ, công tử nước còn chưa kịp uống mà Bá mẫu không cần cách sáo à Con dâu, hãy mau đi tiễn khách Dạ thưa mẹ Trương Lý Thị Trương Công Tử Có điều gì cứ nói đừng ngại Tôi muốn đưa hai người đến nhà tôi ở Dọn đến nhà ông à Vậy làm sao được Lão gia nhà tôi muốn lấy cô làm vợ đó Người vợ trước của ta mắc bệnh Sớm đã qua đời rồi Sau đó ta vẫn chưa tục quyền Nếu như nàng nhận lời lấy ta Ta bằng lòng đưa Kiều qua đến chính thức cưới nàng Không Ngày nay tôi và mẹ chồng nương tựa nhau mà sống Làm sao có thể lấy ngài mà bỏ rơi mẹ được Điều này không cần lo lắng Nếu nàng lấy ta Sau đây ta nhất định sẽ đối đãi như mẹ ruột vậy Sẽ hầu hạ bá mẫu Lão gia Cô ta đem bà già mù để về Thì thật là phiền phức đó Im miệng Không được vô lễ <laughs> Tôi sẽ không tái giá đâu À thế này đi Nàng không cần cự tuyệt nhanh như vậy Hãy đi thương lượng với bá mẫu đi đã Ta đợi câu trả lời của nàng Tại sao đi lâu như vậy chứ Mẹ Trương Công Tử Ông ấy sao Trương Công Tử nói muốn lấy con Lấy ngươi Ta tự hỏi sao ông ta lại tốt như vậy chứ Thì ra ông ta đã tính đến nước cờ này Mẹ, ông ta không xấu như vậy đâu Ông ta cũng muốn rước mẹ về cùng sống Chăm sóc mẹ thật tốt Ta không dám hưởng cái phước này đâu Mẹ, mẹ yên tâm đi Con trước giờ chưa từng muốn tái giá Ngươi đi đi Từ đây trở về sau ngươi không còn là dâu của nhà họ Trương nữa Mẹ Sao mẹ lại đuổi con đi Con đã phạm phải tội tình gì Con của ta đã chết rồi Ngươi còn ở lại đây làm gì Hay là muốn người khác nói ngươi trinh tiết hiếu thượng hả Hừm, Ta cũng không muốn nhìn thấy mặt của ngươi nữa Mẹ xin đừng đuổi con đi Đừng ở trước mặt ta giả bộ đáng thương Ngươi là đứa con dâu giả nhân giả nghĩa Mẹ con không có Đừng nói nữa Ngươi cút đi cho ta Mẹ Ngươi có đi hay không Nếu ngươi không đi thì ta đi Được mẹ con đi Mẹ con đi rồi Mẹ phải bảo trọng Đừng ở trước mặt ta giả bộ đáng thương Ngươi là đứa con dâu giả nhân giả nghĩa Mẹ con không có Đừng nói nữa Ngươi cút đi cho ta Mẹ Ngươi có đi hay không Nếu ngươi không đi thì ta đi Được mẹ con đi Ông trời ơi Nói cho tôi biết tại sao lại như vậy Kéo hồ lô Kéo hồ lô đây Con đừng khóc nữa Con mà khóc mẹ sẽ mặc kệ con đó Đi đi đi Đứa con này tại sao không chịu nghe lời vậy Khóc đi khóc đi Lần này là mẹ đi thật cho biết Mẹ ơi con sai rồi Lần sau con sẽ không làm mẹ tức giận nữa Trên đời này không có ai bằng cha mẹ Bất kể thế nào Mẹ vẫn là mẹ Mình phải quay lại Đợi đã là ngài à, Ta đang định đi tìm nàng Đây là xính lễ mà lão gia nhà tôi chuẩn bị cho cô 500 lạng bạc Xính lễ Đúng vậy Là chuyện lần trước ta đã nói với nàng Nàng đã nghĩ xong chưa Đây là xính lễ ta gửi nàng Tôi không thể nhận được Vì sao vậy Tôi thật lòng đối với nàng mà Trương công tử Lòng tốt của công tử tôi xin ghi nhận Nhưng tôi chỉ muốn hầu hạ mẹ chồng qua ngày Tận bổn phận dâu con Hy vọng sau này ông đừng đến nữa Cũng xin tôn trọng cho Hả? Nàng quả thật quyết định như vậy sao? Ý tôi đã quyết Nàng Mẹ ơi Mẹ Mẹ đi đâu mất rồi giáo con Không nên để mẹ ở lại một mình Nếu mẹ đi lạc mất Làm sao con ăn nói với chồng con trên trời đây Nhưng mà mẹ đã đi đâu kìa chứ Mẹ Mẹ ơi Mẹ Làm cách nào đi đến đây được vậy Mẹ Tướng công Chàng nói thiếp phải làm sao đây Làm sao đây Mẹ đi mau mưa rồi Bỏ ta xuống Ngươi mau bỏ ta xuống Ta không muốn sống nữa Ngươi bỏ ta xuống Bỏ xuống Phong vâng, một miếng đi Ta không ăn đâu Ta không muốn ăn Mẹ, nếu như có thể làm mẹ bớt giận Có đánh con thế nào cũng được Nhưng con xin mẹ hãy ăn một miếng đi Ta không cần ngươi lo cho ta Ngươi cút đi Ngươi cút đi Cút đi Con ơi Sao con ngốc như vậy Mẹ sợ con không nỡ bỏ rơi mẹ Mẹ không muốn liên lụy đến con Mẹ hy vọng con có thể lấy được một người tốt Mẹ Con được gả vào nhà họ Trương Là người của họ Trương rồi Mẹ là mẹ của con con có lý nào có thể bỏ rơi mẹ được chứ? Trong lòng con chỉ có một mình tướng công, thật không thể lấy người khác nữa. Con ngoan của ta, mẹ... Một cô gái xin ăn Nuôi bà mẹ chồng bù lòa vốn không dễ dàng gì Điều đặc biệt hiếm có chính là bản thân có nhan sắc Gặp phải cám dỗ Dù hoặc nhiều như vậy Mà có thể tự mình kiềm chế Toàn tâm nuôi dưỡng mẹ chồng cho đến lúc qua đời Điều này càng khiến người đời khâm phục Trong các điều thiện hiếu làm đầu Sau này Trương Lý Thị sống đến 88 tuổi Không bệnh mà qua đời Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ